Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi Ở lần này thì uh, vừa rồi uh, à, mới ngày uh, à, 1 tháng 7 này thì bên mấy chủ uh, S6 Đại xe Tắc đã ra cái event đó là lễ Vu Lan báo hiếu thì Khải cũng sắp xếp mua uh, nguyên liệu cũng như là kim nguyên bạo để chuẩn bị ăn event này em ơi Người bây giờ thì cần 1.000 hoa hồng đỏ 1.000 hoa hồng trắng và 1.000 hoa hồng vàng và chắc là 50k điện tốn kim biết tới là 50k điện tốn kim còn không nữa cứ từ từ coi có ai có tí nữa có 50k thì mua hiện tại khả đang đứng đợi mở túi nhiên liệu này em ơi trong thời gian đứng đợi mở túi nhiên liệu thì anh em cùng à, đi tham khảo với khải liệu cái vu lan này nó nó có cái nhiệm vụ gì và nó có vật phẩm gì trong cái vinh này nha anh em đây anh em ơi anh em à, đi theo dõi này đây thời gian và điều kiện bắt đầu là sau ngày 30 tháng 6 đó hôm nay ngày 1 tháng 7 này và hôm nay khải bắt đầu ăn thì là ghé ghép ngay tại tương dương trung tâm 197 hay là 200 hộp vô lan này hộp vô lan thì mở ra bông hồng trắng đỏ vàng và bông hồng lam là điều đóng kim 150 điểm một bông bông hồng lộc là 50 điểm một bông rồi ok cũng giống như bình cũ rồi và thiệp cá nhân và thiệp ban hội và cái này là bó hoa tam sắc cái này là em Evan um, Evan tiền vạn Evan tiền vạn Evan tiền vạn Evan tiền vạn này thì anh được một cái là 15 triệu 1.000 cá sẽ là 15 tí 15 tí Rồi ok Đây đã em bên đây Bây giờ xuống cái Evan đây nè Bông hồng vĩnh cửu nè Cái này là chuẩn bị khả ăn nè uhm, 1.000 uh, bó hồng vĩnh cửu một cái là 30 triệu thì 1.000 cá sẽ là được 30 tỷ 30 tỷ thì uh, với cấp này thì chắc khả lên được 3 cấp với cấp 125 hiện tại thì khả lên chắc chắn sẽ được 3 cấp 3 cấp hơn sau khi ăn thì sẽ được đồ phổ các hồng kim phái các loại đồ phổ ăn ban các loại đồ phổ đường phấn các loại hiền tinh bảo rương những bị tím mật tịch bí tịch nền bài bút xanh bảo xanh đặc biệt thông minh thạch à, ờ, thiệt vu lan thiệt vũ lan cá nhân và ban hội như đây khăn tròn thành mẹ à, sau khi sử dụng xong sẽ được uh, khăn tròn thành mẹ nữa anh được ít đồ nữa này nè nó anh được ít đồ này một nghìn cái sẽ nhận được này sử dụng 50 khăn tròn thành mẹ sẽ được 15 triệu cho một cái đa phát sáng thì thiếu nhi thì thiếu nhi kỹ năng tiềm năng rồi đèn hoa đăng đèn hoa đăng đèn hoa đăng đèn hoa đăng ok càng khôn càng khôn tạo hóa máu tông kim trình bài phi nhân chứng cổ thì tinh tình hồng là bài bị kiếp phục diện thiên hán bằng nhược sử đề dân thiên thổ lộ quế tửu thiên sơn số dạng linh bài phong độ nói chung không khác không khác gì Evan cũ này mà không khác gì bình cũ luôn 250 cái được một, 10 ờ, triệu 500 cái được 15 triệu và được vòng sáng này được uh, nhận ngẫu nhiên các loại mặt nạ à, à, à, mặt nạ tỷ lệ hay không thuộc tính tỷ lệ có hay không thuộc tính kháng cả năm hoặc là hàng sử dụng 15 ngày thuộc tính kháng cả năm à rồi tiếp tục sẽ được là tiếp viên tinh và tiếp hoạt tinh và chân đơn thì chân đơn đã thành bí kíp 9x bí kíp 120 đã thành 120 một bắt bảo đương trong bảo càng khôn lên bài boss bài boss vô lan nói chung là nó tương đương giống như bình cũ không khác gì anh em ơi khá không khác gì cả máu uh, kinh nghiệm này nọ và các vật phẩm nó ra cũng khá tương đối giống nhau không giống không khác gì bình cũ nha nè ok anh em và chắc là mở cùng xong rồi nếu chúng ta bây giờ thì uh, về chúng ta cùng mở này hiện tại bây giờ nhiêu à, sắp đủ rồi sắp đủ rồi các tất cả là bông sắp đủ rồi đúng rồi săn đất ơi đúng rồi xét nhu tình giá này bao nhiêu xét nhu tình server này giá khoảng tầm 1 triệu Quay đầu là có một xét là dung mi ơi Cái nó hồng lông anh đã nhiều Cái nhóm hồng lông này hôm trước hạ ép 2 ờ, triệu 950k này Mới ép cách đây 2 ngày dung mi 2 ngày thôi Mới ép cách đây 2 ngày thôi ok đây mà, đây à, bông hồng trắng gần đủ chưa bông hồng vàng bông hồng vàng thì à, mọi thứ gần đủ hồng đỏ gần đủ rồi. nói chung là mở ra cũng gần đủ rồi gần đủ rồi gần đủ rồi luôn luôn anh em nào còn điện thống kim bán cho anh em 10k anh em ơi đang điện thống kim anh em anh Vinh nữa anh em ơi rồi vừa chỉ được một mạng nó lại nó lại đây cái thằng mà thiên nhẫn đại sở tác 2022 nay clip hết như đó rồi em em leo em leo lại em đưa đi dạng lại cho thiên nhẫn chỗ nào chỗ nào bán thằng bán trăm dạng ấy đây đây dạ mày lòng ra mình lấy luôn như bán gì phí mất nó mất phí á một cái là mất không mất phí ờ giờ giờ xử đi đi thiên nhẫn đại sở tác 2022 này đâu để coi mua con năm trăm vừa đủ luôn mỗi là một ngàn chỗ nào là 50k hết bao nhiêu tiền đâu góc nào góc nào 14, 16, 18, 19 giờ nhiều tống kim nữa còn đấu không ta 50k điểm tống kim mà mình đấu không nè vì hôm trước có đánh tống kim mà biết đấu không nè ôi lên lộn rồi được ngàn cái không đủ à, không đủ không đủ gọi có nhiều ca rồi tương dương trung tâm đâu đâu có hai chục k quá thảm chuyện nó mất phí không rồi đây là tới đã đấy rồi đó Tương Dương Trung Tâm Đừng nói nè Tiếng nhẫn ờ, ờ. Tiếng nhẫn Ôi vô Tính là bán giờ thì ờ, à, một ngàn Evan thì một k dạng 1 k dạng tính ra thì bị canh nữa mà bán giá này ai mua cao lắm đúng không Rồi đó lấy này Có bạc đây, có bạc là luôn, bây giờ mua gì phí nữa kìa rồi xin chúc mừng anh bốn nông dân ghép thành công vi vân kìa vậy đấy ờ à, hên xui mà mồi chứ một phát rồi bị tay rồi Ờ, một hai ba bốn xếp đủ rồi em ơi tiền vàng không có kết ra tí nữa tao làm đưa chuẩn bị phát lương công thành nha em anh em đợi Evan xem cái phát lương công thành nha lấy đây lấy em đưa lại thứ một ngàn này Thế nên mà bán ra thành một một ca rưỡi xu gấp 6 lần luôn giờ thằng nào thằng không thằng nào mua đâu kìa giảm giá đi không thằng nào mua đâu gấp 6 lần thị trường luôn nào mua rồi ngang bông hồng này quên lộn gấp 6 lần luôn rồi nay giờ em bán em bán vậy ai ai chút thì chút mà không chút thì em ăn em bình là kia thôi mà biết đâu tưởng mày bán rồi mày bán nhỏ ai mua cao quá rồi mua rồi đủ này chắc bán cho vui vậy đây xong đủ nguyên liệu này em ép này đi đổ xung rồi nấu sẵn sàng làm ăn à... gì anh lúa ông đang nói chuyện với đầy đủ anh em ơi hoa hồng vàng hoa hồng đỏ hoa hồng trắng hoa hồng lục đó hồng lục là 50 k điểm đóng kim rồi dớt anh cường ơi có bán gì đâu anh nhất nhất dứt. anh cường à hai mươi kia mua vào nó đi hai mươi ba bảy nghìn sâu nha anh bánh in sâu ép nốt cái mấy dây nữa là đủ bộ phải canh em mấy cái phổ không có phổ không có đâu mà ép rồi tương dương trung tâm tiếp tục anh Evan đâu ai sự kiện vô lan 2002 này mua dây vĩnh cửu này mua nghìn cái này đó rồi ép này ghép bó hồng vĩnh cửu nhìn cái này rồi cánh rồi ủa sao dương ừ này này này rồi xong bắn xong bắn nữa này của em khỏe vãi này <laughs> anh em phần này bỏ xuống dưới rồi dứt anh em ơi dứt nha một hai ba một gì đây một khăn tròn thành mẹ một cái điểm ờ, phong độ lên cấp một thị tinh ốp cốc anh em ơi ốp cốc anh em ơi ốp cốc anh em ơi anh em bình kiếm thì tinh ép đồ anh em ơi một phố vô trần ngọc nữ tố tâm quán nón nghe mây trưởng vô trần nghe mây trưởng đúng không à nghe mây búp nón nghe mây búp hai thì tinh một là mày bot một cái nhân đại một là bài đặc biệt một cái tinh hai cái tinh ba thì tinh bốn thì tinh rồi ok di chuyển tới phần khác hello anh em mới vô nha anh em đang xem thì cho khả một like chơi anh em ơi tại gần 200 anh em đang xem này ai chưa nhấn nút like thì cho khả một like ủng hộ chơi anh em ơi rồi mới bốn thì tinh đứng hình rồi anh em ơi năm năm thì tinh rồi sáu cố gắng khoảng chục viên thì tinh 15 viên thì tinh là hợp lý rồi bảy bảy viên thì tinh rồi 2 4 6 7 8 đặc biệt đặc biệt 9 2 ừ, thì sẽ nhiều nhau rất nhiều nhau túi phi tóc lên bài lên đồ thằng khác thằng khác thằng khác nguyên trong hiện tại khả năng anh ấy vần uh, vô lan nha nam đang anh ấy vần vu lan giải thiếu lâm bằng chính nha nam đây dạ. phi tốc phi tốc đấu thông kim ấp cấp 227 đỉnh quốc ngo mặt tật 12 kiếm cái ờ, đèn vu lan anh em à cặp hai cặp đèn vu lan là hợp lý hello trung hà nha đó anh em nha hello mọi người 427 này hai cặp đèn liền tiềm năng ngon lành cành đào kiếm hai cặp đèn kỹ năng nữa là đủ bộ này mà hai cặp đèn kỹ năng nữa đủ bộ luôn kỹ năng đâu viên tinh ba trời thì tinh hơi bị đứng rồi nha thì tinh hơi bị đứng giá rồi anh em ơi đứng rồi không thể lên nữa rồi tiếp tục ờ, qua đại lý trung tâm tiếp tục thì tên nào thì tên nào thì này thiết là hắn trang bị sáu dòng một hộp sát thủ định quốc an ba ngọc bội phi tóc không độ ok nè ô trống hết ô trống rồi hết ô trống rồi đã quất qua cờ lon rồi nè mày ơi hết ô trống rồi quất qua cờ lon nhưng gì không quan trọng nè đây đặc biệt này lần bài boss này quất ơi chật chỗ quá món này mấy chục xu rồi nè mày này rẻ nấu nè nấu kim nè nấu kim nè thuẫn kim này phiên tốc đại lực này và phong độ này thuẫn phong giám này vậy đó nó cũng kim này đang ban bội này đang vất đai này vô trần nón này đang vất ngoa này thì tinh này mấy cái thì tinh cỏ giáo này đã lại này bạn nhược mất luôn tí nữa shop nhân bị này chủ yếu anh Vân này kiếm thì tinh đây mà kiếm thì tinh rồi có vẻ như không còn gì hết luôn rồi tập ban cá nhân kinh tròn hút duyên rồi ok tiếp tục ăn nè em ơi còn 399 cái nữa nè rồi tiếp tục bài boss thì tính đâu mới có một hai ba bốn chín mới 10 viên thôi em ơi mới 10 viên thì tính nè thêm 5 viên nữa nào sáu viên nữa nào mới 10 viên thôi tiếp tục tiếp tục bình thường như đây là ba viên kíp đó thì tên đây tên đây đó 12 viên 12 viên rồi cố lên thêm lên ba viên nữa ơi đã sẵn ô ấy còn lấy không ra nữa vài boss cái lô đặc biệt viên viên gì đây lôi khung cầm đáy định quốc xe quán trời Yên tớ à, ờ, gì là Long An đi à, Long An thấy có vẻ hơn thành đô đi đô đấy chưa đi thì tinh thì tinh tinh hồng một thì tinh nữa ok 14 viên thì tinh rồi thì tinh thì tinh đèn họ đang kỹ năng nào đèn họ đang kỹ năng nào mộng long hồng sa hồng kim à, áo mộng long rồi anh em à gì đây mồng lông kim ti tránh hồng cà sa ừ, ngon có cái à, một phổ mồng lông rồi đây mà áo mồng lông được đó 15 viên thủy tinh cố lên 15 viên tinh rồi anh em 16 viên thủy tinh rồi hợp lý nó lại hợp lý 16 viên rồi mình hết ô mình hết ô chứa gì đây đình quốc sơn ngon nữa rồi ok qua các đường này đây rồi mày boss mấy cái này vứt nè vứt nè vứt nè vứt nè mày boss nè mình boss ngô nè mình sao quán nè qua luôn nè hốt nè bằng nhược nè lát lụng các kiểu nè bạn bên này ở chập rương kinh hồng phi tóc nấu lộ hiển lộ đăng hội cá nhân phúc duyên rồi được một cái ờ, áo được một cái áo em ơi được một cái phô áo ngôi này thiếu lâm đào pháp vô từng chạm ấy cha ô này tầng thiếu lâm quyền pháp vẫn và tiếp tục một hai cặp phong tâm thần phù ngon ba mươi ô vãi lên ba mươi ô ba mươi ô để mở cái này hả không mất con đường nha nè hiền tân ba này phố này phố này trong bờ như này Úc viên này, Cắt Vô này Cá nhân này Bằng hội này Rồi Chúng ta được gần một à, Chủ yếu thị tinh thôi em ơi 1, 2, 3, 4 được 16 viên thủy tinh 16 viên thị tinh rồi buổi sáng với thủy tinh và hai hai cái đèn hai cái đèn cũng được mười giống thủy tinh cho hai trăm rưỡi một viên đi hai trăm rưỡi nhân cho 16 là thu được 4 kim này thu được 4 kim này cuốn này được 500 xu không cuốn này nuốt rồi cái này chắc được 500 xu một cái này đó hai cuốn kim đây 5 kim thu được 5 kim rồi. này nuốt thêm được 10 điểm rồi nè tháng mới mà đó. đâm châm sức mạnh luôn cho nó hợp lý ok 510 sức mạnh rồi chỗ đâu là anh tiếp tục 50 khăn tròn nha Nam Cái cuối cùng lồng lồng cái cuối cùng chưa mở mà như đây Đại thành 90 Trời, Tướng đại thành 120 nè 24 Trời quyển 1 nữa quyển 1 dư rồi mặt đương mặt nạ Càng khôn 15 ngày hai ngày nữa cũng được ăn cái này ok bớ này 500 triệu MB. Khánh cả năm Ngày 16 tháng 7 à, dạ, Được đấy Ôi, kháng cả năm thì mất mất cái kỹ năng của mình Vãi thì cũng được cũng được <laughs> Ôi, mặt nạ nhìn chắc nha Sáng sáng là chắc nha Kháng cả năm Được uh, à, 15 ngày Rồi, đã thành vị trí 90 hai khối rừng nhận nhu tình rồi à, ok năm quyền pháp này nước hết rồi rồi chung lỗ lỗ chứ còn hai kim anh em lỗ không hai kim lời được kinh nghiệm anh em lời được mới kinh nghiệm ok để up ờ, để up hàng cho anh em xem không trang ba linh à chưa mình anh thêm 50 cái cái bông cái dây này này nữa anh anh thêm 50 cái bông này này một này hai này ba này bốn này năm này sáu này về mình về thôn về thôn Chưa anh cái này nó biết lỗi lời này Này tính ra là được được thu được năm kim rồi đấy Thân phù vô hạn Bó Bó được bị là bó rồi Đến lung linh Nhận quân kiếm vứt luôn Và như là hán Thí tạch Nhận, nhận kiếm lỡ bao sốt luôn kiếm uh, chủ yếu cánh cái này kiếm cái phi phong uh, kỹ năng một cấp là đẹp rồi nè kỹ năng một cấp là đẹp trời gì vậy phong độ bằng nhựa đã phát sáng cục 500 triệu ok thì tên cũng được thì tên đâu thì tên đâu là hám thân thành phù tinh hồng thú phù tiếc là hắn hơi bị chặt rương rồi đấy giờ gã gì cho xe đấy, nên mày chặt rương này tương dương nam lô lô lô gì vậy gì vậy thì những đơn này chuẩn bị cắn nào tiếp tục thiên cơ lệnh là một viên thủy tinh trời đủ anh đúng được một viên thủy tinh cái là đáng này không giao dịch được đây ba mốt hai bốn từ cái này hai đây thằng rương quá thằng rương quá một cái này trời ôi được hai cái kính năng luôn ngon lành cần đào luôn ngon ngon phun vô một hai hộp gì giao dịch này thật rương không kéo lên góc trên đây anh cường ơi một này đi đánh trúng tim như kiểu đi chém nhau à, <laughs> à, căng thẳng quá căng thành quá <laughs> hai tổ đi tiếp tục về về về về về về về về mua máu anh tiếp này chỗ toàn là hàng không bốn nước làm bao vô tử bốn thật chỗ rồi chưa còn yêu lắc nè cái cục này nhưng bây giờ anh ghé một quan ngày sau anh rồi mà ờ à, anh... ừ, quan ngày sau anh lên ban tí mà đang gom mua thêm này đấy em đi uh, mua hai em rưỡi giảm được giờ đang gom mua nữa đây ngày mai anh được rồi xin anh cường ơi Ốc, đang ốc cắt cho con nghe mì nó lên 120 này Vô thương cảm Anh em Vinh nào mà chưa lên 120 thì vã thiệt À, 116 ăn lên trăm được uh, 19 uh, 8 mấy phần trăm <laughs> Đầu tư thêm chút nữa thì đi vào kích shop đấy Trên đồ đầu lên rồi Trời ơi, tuần thiếu hàng không Đồ anh 50 túi đúng được một viên thì tinh Áo vái Trời Đào Rồi thế này anh em vẫn được. Còn 3 giờ đánh cường ơi. Ông được 4 cấp Rồi ok. Đủ 50 cái này. Ở đâu nhỉ? Rồi, full này. Full rồi full slot rồi. Vào tính ra xem coi tính ra thì anh Evan uh, được uh, hết 7 kim hết 7 kim mà thu lại thì cũng được uh, ít đồ nè hai cục này được uh, hai cục này được khoảng uh, 500 xu 5 xu là mày bot thì dương quá trời được mày bot 2 bên này là 3 rồi 5 10 15 lần bài bot đại quên 15 lần bài bot đặc biệt nói chung tầm này lần bài bot này có 30 xu thôi em ơi có 30 xu thôi nè khá là ít tại vì hôm nay không ai muốn đánh nữa ở đó có 2 4 8 17 viên thủy tinh được 17 thủy tinh được 17 viên thủy tinh rồi 17 viên thủy tinh rồi hết rồi 17 viên thủy tinh nhân cho 250 đây 17 nhân cho 250 mùa này 250 4.250 xu Chứ là được ngân ít đồ như là quyển sách này nọ này chung là cũng được gần đem kim chung là tính ra thì lỗ khoảng hai kim lỗ hai kim nhưng mà thu là được à, lên 5 cấp nè từ 125 mà lên 124 à 4 cấp chứ 4 cấp hơn 4 cấp hơn 4 cấp một chút hơn 4 cấp một chút rồi hết điểm rồi rồi xong anh em xem video này đừng quên cho khả like cho nha em ơi tí nữa khải sẽ ăn tiếp tục uh, khác nha năm tí nữa khải sẽ ăn tiếp tục ăn cờ lon nha nam ơi đó đụng mới tên bây giờ chặt rương quá giờ khả phải chọn rương cái này mày. hello thượng hải nha hello dân nha hello tất cả anh em chúc anh em xem live dễ anh em ơi chuẩn bị khả dọn rương và tiếp tục anh em mình để khác nha anh em cái này mới thì tin này cái này thì được uh, quả tim anh phong độ tận mùa này anh nhiều lắm chia xe anh anh mỏi luôn nè tiếp tục khải ngày khác nha nam đợi chút